ca mâu ni phật nam bần sư thích ca mâu ni phật mời đại chúng đồng thả tay xuống trong tư thế bắt ấn di đà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 Nam Mô A Di Đà Phật Thưa đại chúng à, Ở thứ năm tuần trước Chúng ta đã học nguyện thứ 19 Bản nguyện của Đức Phật A Di Đà Trong 48 lời nguyện à, Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp Cái phần nguyện thứ 19 Tuần trước chúng ta nói chưa có xong à, Tuần trước sư cô đã nói những gì Ai còn nhớ nào Hả? Tuần trước sư cô đã nói đến hai vấn đề rất quan trọng đối với hành giả tu pháp môn niệm Phật. À, tức là ứng với quyển thứ 19 là Quẩn miễn pha xin, à, nghe danh liền phát tâm niệm Phật. Và tuần trước sư cô đã giải thích là vì sao khi mình nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà mình liền phát tâm niệm Phật. À, thì bởi vì công đức của câu Phật hiệu nó có hai loại công đức để gia hộ người tu niệm Phật. À, công đức thứ nhất là công đức tha lực nhiếp thọ và công đức thứ hai tức là khi mình niệm câu Phật hiệu lên chính là niệm cái tự tánh A Di Đà của mình. Mà tự tánh A Di Đà chính là chân tâm à, là cái tâm chân thật hay còn gọi là Phật tánh đó à, thì chư tổ tịnh độ mình gọi đó chính là tự tánh a di đà ừ, đại chúng rõ không à, thì tuần trước mình đã làm rõ hai ý này ừ. với cái phần mà tha lực nhiếp thọ đó tức là khi mình nghe đến danh hiệu a di đà và mình phát tâm niệm câu phật hiệu này với lòng tin chân thật phát nguyện thiết tha hành trì tinh tấn thì dù là mình là một người phàm phu tạo rất nhiều tội nghiệp nói như chư tổ đó là căn cơ thấp kém phước mỏng mà tội dày như là phàm phu chúng ta mà khi phát tâm niệm câu Phật hiệu này thì sẽ được Đức Phật A Di Đà gia hộ và sư cô đã đề cử câu chuyện của bà lão bà lão tên gì? Ừ? bài bu quản bách bắt quản đó ở cái tuổi mà xế chiều rồi đó thì bà buông hết tất cả tài vật à, tài sản à, buông đi tất cả những tình chấp à, con cháu đó. bà nhất tâm niệm phật niệm được hai năm thì biết được ngày giờ vãng sanh và bà tự tại ra đi trong câu phật hiểu à, thì bây giờ mình nghĩ một người à, từ hồi nào tới giờ cũng chưa có học cái gì phải không cũng lớn tuổi rồi mà nhiếp tâm niệm câu Phật hiệu mà được giải thoát sanh tử thì đó là chư tổ mình nói là nhờ vào năng lực gia trì của câu Phật hiệu đồng ý ở trong đó có được cái hạnh nguyện của bà là hạnh nguyện gì hạnh nguyện buông xả à, buông xả cho nên được cái danh hiệu là bách bất quảng thật sự ra bà không phải là tên là bách bất quảng hả à đấy cho nên một người tu niệm phật á, nếu tâm trí thành nguyện thiết tha cộng với cái hành nguyện như hòa thượng ăn sư dạy mình là nhìn thấu và buông buông xả thì nhất định sẽ được đức phật a di đà nhiếp thọ sẽ được niệm phật được nhất tâm và niệm phật được vãng sanh tây phương tịnh độ à. cái công đức thứ hai đó là khi mình niệm câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là mình đang niệm cái gì? À cái tự tánh Di Đà của chúng ta. À bởi vì mình y cái tự tánh Di Đà của chúng ta thì mình mới bội trần hiệp giác được. Nghĩa là mình quay mặt đi với những cái trần cảnh. Trần cảnh là cái gì? Là tham, là sân, là si thì mình mới hiệp được với cái tự tánh thanh tịnh của mình đó là tự tánh a di đà luôn luôn phải ghi nhớ trong lòng là cái tự tánh a di đà đó nó ở đâu nó vốn sẵn có ở trong con người của mình là dù bây giờ mình là phàm phu phước mỏng tội dày nhưng mà cái tự tánh a di đà đó nó vẫn tròn đầy nó không khuyết không thiếu đi một một ly hay là một một lạng hay là một một gam nào và nó đồng với Đức Phật A Di Đà. Nghĩa là Đức Phật A Di Đà có như vậy, cái tự tánh thanh tịnh tròn đầy như vậy thì chúng ta cũng y như ngài mà có cái tự tánh tròn đầy thanh tịnh như vậy. Nhưng mà vì sao Phật đã thành Phật mà mình còn là chúng sinh thì mình lưu ý bởi vì mình đã bội giác mà hiệp trần nghĩa là mình mình có cái tự tánh này nhưng mà mình không mang ra mình xài mình không mang ra mình xài mà mình xài cái gì quý vị mình xài ngược với tự tánh nghĩa là ngược với cái chân tâm của mình tức là mình đang dùng cái vọng tâm hàng ngày đây này chúng ta đang dùng vọng tâm của mình để đối cảnh nghĩa là sao Suko đơn cử một cái ví dụ có hai anh tài, tài xế đang la lộn với nhau đang đánh lộn với nhau thì một cái việc rất là đơn giản thôi à, là hai chiếc xe quẹt với nhau có tí thôi à, xước có một tí thôi thì cái này mà mình xuống á, mình à, à nói chuyện với nhau mình xin lỗi bên nào sai xin lỗi và bên nào mà bị quẹt đó thì cũng khoan hỷ bỏ qua thì mình có phải đánh nhau rồi phải đợi công an tới rồi mới xử phạt mình không à, mà vì sao người ta phải đánh nhau à, bởi vì lúc đó người ta đang dùng chân tâm đối đãi với người kia hay là dùng vọng tâm đối đãi với người kia họ đang dùng vọng mà vọng tâm thì nó có đầy đủ cái gì cái tham hoặc là cái cái sân quý vị thấy thay vì bị trầy xước một tí mình xuống mình xin lỗi với nhau mình hoan hỷ bỏ qua à thì mình đang dùng cái chân tâm của mình để đối đối vật đối cảnh thì mình vẫn ok à, mình trầy xước tí thì mình đến à, à, bảo hiểm người ta làm à, à, còn mình không không có dùng chân tâm mình dùng vọng tâm thì mình bị công ăn bắt là không phải là do cái nguyên nhân mà xe nó trầy <laughs> mà không ăn bắt mà do mình đánh nhau <laughs> mà đánh nhau là mình đang sân hay là đang tham đó đang sân à, đang sân cho nên là mình vốn có tự tánh a di đà mỗi người chúng ta ai cũng có hết nhưng mà vì sao bây giờ mình cứ lúc nào mình cũng khổ lúc nào mình cũng trầm luân thậm chí mình đang tạo nghiệp là bởi vì mình bỏ đi cái chân tâm mình không dùng cái chân tâm mà mình dùng cái cái vọng tâm mà vọng tâm thì không tham thì sân không sân thì tham mà có sân có tham tức là có có si dạ, quý vị giỏi quá luôn <laughs> đại chúng hiểu không cho nên người niệm phật mình có được hai cái công đức hai cái công đức thứ nhất là được đức phật a di đà nhiếp thọ thứ hai là mình niệm câu phật hiệu đó là nhắc mình trở về y nơi cái tự tánh a di đà của mình cũng có nghĩa là y nơi chân tâm của mình mà đối nhân xử xử thế à đó thì nếu chúng ta làm được như vậy thì cho dù chúng ta sống trong cái cõi đời gọi là uế trượt cái cõi đời là có tài có sắc có danh có thực có thùy năm cái đó nó luôn trói buộc chi phối chúng ta nhưng mà chỉ cần mình dựa vào cái chân tâm của mình là cái phật tánh a di đà và mình niệm câu Phật hiệu, mình tu câu Phật hiệu với cái lòng thành, cái lòng thiết tha, mình được sự gia hộ của Đức Phật thì gom hai công đức này lại thì mình bớt bị cái năm dục này cái nó chi phối. Mà bớt bị năm dục chi phối thì bớt tham. Bớt tham thì bớt sân, à, bớt tham bớt sân thì bớt si. Như vậy mình có phải bình an à, ở trong cuộc sống thường nhật không? mình có phải là đang sống trong cái gọi là cái nhân gian tịnh độ đây hay là không à, cho nên đại chúng suy nghĩ này. một cái bí quyết tu tập mà, nó không phải ở chỗ là mình phải in chân gọi là mình phải cứng ngắc mình tu tập à, hay là mình phải khổ luyện gì đó à, kinh khủng lắm ăn ngày một bữa hay là đứng một cái chân để hành thiền như những vị mà gọi là ngoại đạo đó không phải như vậy mà ở chỗ là mình hiểu được mình đang tu cái gì mình đang nhận cái gì để mà tu y cái gì để khởi tu mới là điều quan trọng à, thì bây giờ mình không bàn luận đến những pháp môn khác y cái gì tu cái gì mình chỉ bàn luận cái pháp môn tình độ của mình y cái gì tu cái gì là chúng rõ không như vậy đại chúng nói với sư cô này mình y cái gì mình tu cái gì y vào từ tánh a di đà của mình tu cái gì niệm câu phật hiệu à, mình chỉ cần làm được hai điều đó thôi à, thì quý vị rất là an ổn sư cô tin chắc là đời này mình có dự phần vào thế giới tình độ của đức phật a di đà à. <laughs> à. thì đó là nội dung thứ năm tuần trước sư cô đã trình bày còn bên này hôm nay là mình tiếp theo cái phần phía sau. Đó là sau khi nghe danh phát tâm thì liền tu tập các các công đức. À, nghe danh phát tâm tu hành và bên cạnh đó đồng thời khởi cái tâm tu các công đức và công đức gì rất là cụ thể trong cái nguyện này tức là tú lục đổ ba la mật à, lục độ ba la mật thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái gì gọi là lục độ ba la mật và mình phải tu làm sao trong cái sáu pháp này à, thưa đại chúng lục độ ba la mật là sáu pháp của một vị bồ tát một hành giả bồ tát tu tập à, vì sao gọi là độ tại vì độ tức là vượt qua à, vượt qua gọi là độ mà vượt qua cái gì vượt qua cái biển sanh tử cái biển khổ não bởi tham sân và si tạo nên à, cho nên trong tiếng hán cái chữ độ đó mình phải viết thêm ba chấm thủy viết thêm cái bộ thủy à, gọi là nước nghĩa là độ qua cái biển sanh tử à, ví dụ mình nói là nhiệt độ thì mình viết cũng là cái chữ độ đó nhưng mà không có ba chấm chấm thủy khi nào mình thêm vào ba chấm thủy đó cái chữ độ này có nghĩa là là vượt qua chứ không phải còn có nghĩa là nhiệt độ nữa để chúng rõ không đó thế thì sáu pháp gì sáu pháp này thứ nhất là pháp bố thí à, thứ hai là trì giới thứ ba là nhẫn nhục thứ tư là tinh tấn thứ năm là thiền định thứ sáu là trí tuệ đó mình tu sáu cái pháp này thì mình đầy đủ công đức lành là trọn vẹn sáu pháp này thì mình được gọi là Bồ Tát nha quý vị mà trọn vẹn cái công hạnh Bồ Tát Bồ Tát là nhân thành Phật là quả à, cho nên người tu sáu pháp này trọn vẹn là đầy đủ công đức lành như là một vị vị Phật đấy sáu pháp này vì sao gọi là độ nó có một cái nghĩa nữa mà thí dụ như là bố thí thì mình độ cái gì bố thí thì vượt qua cái gì à, vượt qua cái tâm tham ví dụ một người có tâm tham à, mà người ta thực hành được cái hành bố thí tức là lấy tiền của cho người khác đó à, thì người ta đã chiến thắng được cái tâm tham chưa à tức là quá độ được tâm tham là vượt qua cái tâm tham tham tham đắm của mình ấy rồi một người trì giới là độ cái gì độ phá giới à, phá giới tức là mình không giữ gìn những cái điều đức phật à, răng dạy mình ừ, rồi nhẫn nhục thì đổ cái gì sân hận nế sân hận vượt qua được tâm sân hận tức là mình đang thực hành được hạnh nhẫn nhẫn nhục rồi tinh tấn đổ cái gì giải đại <laughs> thế thì ai mà trong giờ thuyết pháp của sư cô mà ngồi nhắm mắt lại mà hễ sư cô nói cái gì cũng là <laughs> là, là <laughs> là cái hạnh gì đó đang đang đang đang tu hành gì cái hạnh giải đãi rồi bây giờ chấn chỉnh lại mắt sáng lên à, thẳng lưng ngồi nghe sư cô thuyết giảng với một cái tâm hoan hỷ gọi là độ được cái gì đó độ được giải đại tức là mình đang tu hạnh gì <laughs> hạnh tinh tấn nha dạ giờ tí ngọc huệ với quảng dung là hai người chấm điểm với sư cô lâu lâu lâu lâu nhìn xuống dưới à, ai mà gật gật là đánh dấu chéo ha <laughs> rồi đến là thiền định nó đổ cái gì thiền định đổ cái gì đổ cái tâm tán loạn hồi nãy sư cô mới đi vào phòng giới bốn á à, một người à, hành giả tôi cũng lâu lắm lắm ha mà cầm cái ly nước vừa cầm vừa nói oan oan oan oan à, à, thế thì sư cô sư cô rầy đó à, lúc oan oan đó là là là cái gì đó là tán loạn rồi bây giờ mình nghe sư cô uh, dạy mình thì mình im lặng mình chánh niệm trong từng à, phút giây chỗ nào cũng vậy trong giảng đường cũng chánh niệm im lặng xuống chai đường cũng chánh niệm im lặng vào phòng ngủ cũng chánh niệm im lặng vào nhà vệ sinh cũng chánh niệm im lặng là mình đang tu cái hành gì đó chánh niệm à, im lặng ừ. đấy rồi một người đó, à, hiểu được à, thế gian là vô thường à, ngày hôm nay là mình thôi mình gác bớt công chuyện ở ở thế, ở thế gian ở nhà mình đến đây tu tập cùng với đại chúng để à, tu chúc à, công đức à, để mà gom công đức để được sanh về tịnh độ mình nhìn thấy thế gian này là tạm bỡ, không còn tham luyến gì nữa thì người ta đang tu cái hạnh gì đó hạnh trí tuệ giỏi quá như vậy lục độ ba la mật này với cái cảnh giới thấp thì một người như chúng ta vẫn tu được à, cho nên là đến là bồ tát à, sơ địa bồ tát đăng địa bồ tát diệu giác bồ tát đẳng giác vẫn tu sáu pháp lục độ nhưng mà cái cảnh giới của họ nâng cao lên à, thí dụ về đó là bố thí đi à, mình có thể là bố thí à, năm à, mười ngàn à, cũng là gọi là bố thí nhưng mà vị bồ tát mà đã đăng địa rồi họ có thể bố thí con mắt và có thể tự múc mắt của mình bố thí cho người khác mà tâm rất hoa hỷ nhà như vậy là cũng là bố thí nhưng mà tùy theo cảnh giới của người đó tu chứng chừng nào thì cái công đức bố thí này nó nâng cao nâng cao lên nâng cao đến một mức độ nào thì gọi là viên mãn nâng cao đến mức độ là ba la mật à cho nên nó lục độ còn gọi là lục độ ba la mật ba la mật nghĩa là trọn vẹn không khiếm khuyết à, chứ không phải là ba la mật làm gì cũng bí mật <laughs> gọi là ba la mật ví dụ như mình bố thí là mình bí mật đừng cho ai biết <laughs> à, sư, sư cô xin thưa quý vị quý vị bố thí mà quý vị đừng cho ai biết thì cũng tốt rồi nhưng mà cái quan trọng là người khác không biết nhưng mà liệu là mình có biết không mình biết thì mình vẫn còn chấp à, cho nên cái công đức trọn vẹn á, là mình làm sáu cái pháp này á, là làm xong rồi mình không vướng bận vào cái công đức của mình làm ra mới gọi là ba la mật chứ không phải là là bí mật ha nó làm chi là sẹ sẹ à, không cho ai biết là cúng dường sư cô là cứ nhét <laughs> cúng dường cứ ra cứ ra cúng dường à, sư cô chứng minh sư cô ở hướng cho à, à, chứ không phải là bí mật ha ba la mật tức là trọn vẹn à. nói như chư tổ mà dạy tức là tay phải làm tay trái quên cùng một cái thân thể mà khi mình thực hành được công hạnh đó mình còn quên à mình quên đi mình không vướng bận vào đó thì gọi mới là mới gọi là tròn đầy mới gọi là là ba la mật à, thì sáu pháp ba la mật hôm nay mình sẽ đi vào từng từng pháp à, đầu tiên là là bố thí à, bố thí là âm phạn gọi là đàn na à, tào dịch là thản na thản na Dịch ra tiếng Việt mình có nghĩa là cho đi tất cả. Cho đi tất cả. À, thì mình cho cái gì? À, thì ở đây mình sẽ có ba cái điều mà mình cho. À, thứ nhất là tiền của tài sản đó à, thì gọi là tài thí à, mình tài thí là cho đi tài sản nhưng mà trong cái tài sản này chỉ được gọi là ngoại thí à, còn một cái nội thí tức là dù là mình không có tiền nhưng mà mình đến chùa làm công quả hoặc là mình hiến máu nhân đạo à, hoặc là mình cho đi những cái cái cơ quan trong cơ thể của mình ví dụ như là cho tủy nè cho giác mạc hoặc là thậm chí có người là ký giấy cho cái cái thân thể của mình để hiến cho y khoa họ họ trải nghiệm đó hoặc là cho đi những cái bộ phận trong cơ thể của mình mà khi mình mình qua đời mà cái bộ phận đó còn còn dùng được à, thì cái này mình phải là ký giấy và người người cho đó họ phải tự nguyện thì mới được nha à, thì mình cho như vậy thì gọi là là không phải cũng là tài thí nhưng mà nội tài nội tài à. rồi cái thứ hai nữa là pháp thí à, mình không có tiền của nhưng mà mình bố thí pháp ừ thí dụ như sư cô hôm nay sư cô không có tiền để cho quý vị nhưng mà sư cô ngồi đây là sư cô đang nói pháp cho quý vị nghe để quý vị có thể là à, theo đó mà tu tập mà được giác ngộ giải thoát thì sư cô đang thực hành cái hạnh gì đó à, hạnh bố thí pháp cho quý vị à, rồi một một cái bố thí nữa là vô ý thí nghĩa là một người đang sợ hãi à, mình đến mình an ủi họ mình nói chuyện với họ để cho họ họ bớt sợ thì đó là vô ý thí nhưng mà thật sự ra cái vô ý thí này nó là một trong những cái tài thí và pháp thí đó. vì sao là thật sự ra nó có hai cái thí thôi là tài thí pháp thí sau này mình phát huy lên cái vô ý thí nhưng mà vô ý thí này nó vốn là tài thí và pháp thí sư cô ví dụ một người đang sợ hãi ha? một người đi đường họ sợ hãi thì mình là đồng hành với họ mình đi cùng họ để dắt họ đi về nhà thì họ bớt sợ nhưng mà mình muốn giúp họ như vậy thì mình phải giác cái thân mình ra ha? mình giác cái thân mình ra mình, mình đồng hành cùng họ thì giác cái thân này có phải là là tài thí không nội thí đó à, hay là một người đang đang hấp hối người ta sợ chết à, người ta đang sợ chết thì sư cô đến khai thị cho họ và nói là đời vô thường dạy họ niệm phật thế thì tâm họ được an và họ niệm phật ra đi trong cái cái tự tại à, thì họ không sợ à, nhưng mà sư cô dùng cái gì đang đang đang đang cho họ đó dùng pháp của phật tức là có phải là đang bố thí pháp không à tuy là vô ý thí nhưng mà sư cô đang sử dụng pháp thí hoặc là tài thí cho nên là vô ý thí nó vốn là à, được dung nạp luôn ở trong cái tài thí và và và pháp thí à, thì bây giờ có vật thí rồi à, có vật thí rồi nhưng mà không có người cho có được không không có người cho cũng không thành bố thí cho nên ở phương diện người cho à, ở phương diện con người là phải có đối tượng cho à, như vậy là có đối tượng cho rồi có vật để mình cho rồi nhưng mà không có người nhận có thành bố thí không à không thành bố thí cho nên ở cái điểm này cứ vị lưu ý nè có nhiều người á à, mang tài vật mang tiền để cho người à, nhưng mà mình nghĩ là cái người nhận đó họ cảm ơn mình là mình mình người thi ăn mà như vậy là mình mình không hiểu về bố thí tại vì sao tại vì nếu mình là người phát tâm cho mình có tài vật để cho mà không có người nhận là cũng không cái thành công đức bố thí của mình à, cho nên khi mình cho mình phải khởi cái tâm điểm là là gì? trân trọng cái người nhận cảm ơn cái người nhận vì họ đã thành tựu cái pháp thí của mình à, thành thành tựu cái cái hạnh bố thí của mình à, cho nên là sư cô thường dạy cháu hoặc là những người thân quen khi ra đường thấy ông vé số à, cầm tiền cho ông nhưng mà phải cầm như thế nào cầm với cái lòng trân trọng và phải nói một câu như thế này này xin kết duyên với bác nha chứ không phải là ơi cho ông đó ừ. trong xuân thu á, quý vị có một câu chuyện vị mạnh thường quân đó à, gặp cái lúc đối khác á, thì à, nhà ông trai thí à, thì có một cái ông đó ông cũng đến tại vì đói mà à, đến để mà dự dự phần để được ăn cái tô cháo này nhưng mà nghe cái người mà chủ thí đó à, họ họ họ họ họ dùng cái lời nói là lãi sứ bà lãi sứ bà đến ăn đi thì ông lại quay mặt ông đi nơi khác ông không ăn à, thì câu chuyện này á, người ta mới đem thỉnh giáo bên khổng tử à, khổng tử mới dạy rằng á, là của cho không bằng cách cho đã phát tâm rồi và đã bỏ tiền ra rồi thì phải dùng cái tâm cúng cung kính à, tuy là mình có của mình bố thí cho người ta nhưng mà phải biết cảm ơn người ta tại vì người ta đã thành tựu được cái cái hạnh bố thí của mình này bác con kết duyên với bác này này bác sư cô kết duyên với bác này à, có như vậy thì mình mới đạt đến cái gì trọn vẹn công đức bố thí gọi là bố thí bá là mặt và đặc biệt là làm xong thì quên đi cái hạnh này à, đấy. hôm qua à, sư cô đi à, chụp em ray à, à, khi đưa à, cái đầu mình rồi vào trong cái máy quý vị chụp rồi quý vị biết à, tuy là sư cô cũng mạnh mẽ nha nhưng mà khi họ chùm cái đầu mình lại rồi họ đưa cái tai nghe vào à, và họ đẩy cái mặt mình lại ra à, và nghe cái tiếng máy máy em ray nó chạy ùm ùm á mình cũng rất sợ rồi cái đạo cái con người mình đưa vào trong cái <laughs> cái máy đó à, cũng sợ à, thế thì lúc đó sư cô quán cái gì mình đang nằm trong quan tài à. <laughs> bây giờ mình nằm trong cái máy chụp em ray là mình sợ nhưng mà mình còn thở được à thì cũng không đến nỗi sợ bằng là khi mình nằm trong quan tài <laughs> nằm trong quan tài nó khi đậy nắp lại thì <laughs> đã không còn thở có không thấy gì nữa <laughs> cho nên quán tưởng như vậy thì nó nó bớt sợ đi cái rồi á, khi mà ta bật cái máy lên chụp á, là những cái gọi là cái từ trường á quý vị chụp em ra là chụp cái cộng hưởng từ á chụp cái sóng điện từ á nó nó sóng điện từ nó thả vào người mình nó phân tích hết cái bộ não của mình mà nghe nó on on bên lỗ tai à, thì rất là sợ thì lúc đó mình cứ tưởng tượng mình là cái nhạc à, cái nhạc niệm phật á ở <laughs> trên cảnh giới tây phương đó hát những à, chim hót chim ca à, niệm phật niệm pháp niệm tăng giờ cái quán tưởng như vậy à, nó đỡ ra à, nhưng mà có cái điều đặc biệt đó mà sư cô lúc đó quán tưởng để làm cho sư cô đỡ sợ đó là một cái tâm niệm cảm ơn cái người bố thí cái máy chụp MRI ở bệnh viện à, đa khoa của mình à, quý vị biết cái lai lịch cái máy chụp MRI ở bệnh viện Đà Nẵng mình là ai ai cúng không à, có một cái ông đó người Singapore à, ông đại gia nhưng mà ông ăn mặc rất là giản dị bận một cái quần jean một cái áo thun mang đôi dép lê à, đến ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng mình xin gặp chủ tịch à, lúc đó là ông Nguyễn Bá Thanh à, thì ông mới nói rằng ông xin tài trợ cho bệnh viện đa khoa một cái máy chụp MRI à, máy chụp MRI là 2 triệu đô là 50 tỷ ừ. thì lúc đó ông ờ, Nguyễn Bá Thanh thấy ổng là người rất bình thường ấy cái nghĩ là không biết là có thật hay không à, cho nên mới mới ngồi là nói chuyện Ờ, bác Thanh nói rằng cái máy MRI này phải là 2 triệu đô phải mua cái loại tốt như vậy chụp mới tốt à, còn nếu ông không đủ tài lực thì để cho tôi quyên thêm thì ông nói không cần ông cứ à, làm tất cả những cái à, số liệu thống kê à, đúng một tháng nữa tôi sẽ đến chồng đủ tiền cái máy chụp MRI ừ cho nên là trước khi chụp em ray thì quảng dung kể cho sư cô nghe cho nên khi vào chụp em ray trong lúc mình hoảng sợ như vậy mà lo lắng như vậy thì mình nhớ tới cái ơn cái người bố thí cái máy chụp em ray này thì lúc đó mặc nhiên là mình tâm mình tĩnh là <laughs> thư thải và <laughs> à. cho nên là sư cô nói là thưa quý vị là ở thế gian này có nhiều người họ tham lắm à nhưng bên cạnh đó có nhiều người họ xả họ xả một cách là gọi là trọn đầy ba la mật đa đó à. mấy ngày nay quý vị cũng biết trên mạng đó à. À. có nhiều khi mình nghĩ đó, người ta người ta giàu như vậy tại người tại sao người ta phải là là những người lừa đảo à. người người ta giàu như vậy à, của chìm của nổi có thể là mấy chục ngàn tỷ mà tại sao người ta phải dính vào cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản à, nếu chúng ta ngồi xuống phân tích thì thật sự ra nhầm khi là họ không có muốn không muốn lừa đảo nhưng mà đã ngồi trên cái lứng con cột rồi thì cứ vậy đó là phó thác cho nó thôi à, cho nên là cái dòng xoáy á quý vị quý vị thấy cái dòng xoáy không à, sư cô thường quán tưởng khi trời mưa là cái lỗ mà để thoát nước đó à, nó xoáy mà quý vị thấy càng xoáy vào trong tâm điểm nó nó càng xoáy cản càng mạnh à, cho nên những người mà làm ăn lớn vì sao họ vướng vào vòng lao lý tại vì họ bị cuốn vào trong cái vòng xoáy đó họ thoát ra không được họ không phải vì miếng ăn cái mặt mà họ phải quấn vào trong cái vòng xoáy đó mà tại vì cái vòng xoáy đó mình không thoát ra được thì nó cứ xoáy mà càng lún vào thì càng xoáy càng mạnh cán, càng phải tuột xuống mà đã đến tâm điểm rồi thì không không không lên được nữa nước đã chảy xuống rồi đâu có vớt lên được nữa à, cho nên những người này đáng thương đáng thương lắm quý vị à, tại vì như mình thì mình tham để mình có cái ăn ngày ba bữa họ đâu có cần cái ăn à, tiền của họ ăn hết mấy chục đời sau cũng không hết nữa mà đúng không thì vì sao vì cái vòng xoáy mà một khi mình đã không biết dừng à, một khi mình không biết dừng lại thì mình sẽ bị cái vòng xoáy nó nó cuốn à, cho nên là những người thế gian này cũng có nhiều người bị xoáy vào trong cái vòng danh lợi mà cũng vì cái chữ tham đầu tiên à, thì bên cạnh đó cũng có người họ thoát ra được họ làm những cái việc bố thí mà sư cô nghĩ rằng rất đáng kính nể à, và thán phục thí dụ như cái ông mà đại gia người singapore đó ông bố thí à, ông tài trợ cho mình cái máy chụp mri 50 tỷ thế bây giờ người dân đà nẵng mình có phải là đang được thọ hưởng cái nền y khoa hiện đại đó không như hôm qua sư cô chụp em ray đó. Ừ. À, chụp em ray kết quả không có gì hết à, nhưng mà sư cô là bị căng thẳng quá à, <laughs> bác sĩ nói là bị căng thẳng quá thì phải nghỉ à, phải nghỉ để cho mình thư thái một thời gian chứ không mà căng quá là là nó <laughs> nó sẽ bị vỡ <laughs> vỡ mạch máu à, sư cô cũng sợ đấy sáng ngày đó là sư cô là soạn bài nhiều lắm nhưng mà hôm là sư cô ngủ một giấc cho nó khỏe đi <laughs> nhưng mà sao cũng không ngủ được <laughs> thì trở lại vấn đề bố thí đó. À, ở đây sư cô nói không phải là khen quảng dung à, tại vì quý vị biết là quảng dung là khi chưa về hưu là cũng một doanh nghiệp ừ, lớn và cũng đã cúng dường cho nhiều chùa ừ, để xây dựng cái cơ sở hạ tầng một số tiền à, cũng khá là lớn ha và cũng nhiều nơi nhiều chùa chứ không phải là một chùa à, và đặc biệt là cũng từ cái máy mà chụp ừ, em ray đó sư cô mới khui dần mới mới phát hiện ra à, là quảng dung à, đã từng tài trợ cho bệnh viện đa khoa đà nẵng mình hai cái máy chạy thận à, mỗi cái máy như vậy là 400 triệu à, bây giờ ai mà chạy thận ở bệnh viện đa khoa mình á, là cái máy đó là do công ty của quảng dung tài trợ à, à, rồi à, kể kể luôn cho mọi người <laughs> còn tài trợ thêm một cái máy chạy thận cho bệnh viện à, Hòa Vang nhưng mà trên đó là Hòa Vang là không có bệnh nhân cho nên đưa luôn xuống bệnh viện đa khoa của mình cho nên bây giờ đa khoa mình có ba cái máy chạy thận là của công ty Quảng Dung à, tài trợ và cũng tài trợ thêm cho bệnh viện Trà My à, là à, mua vật tư y tế đó à, ở năm một ở năm 2012 đó là số tiền 2 tỷ đồng 2 tỷ đồng để bệnh viện Trà My mua vật tư y tế thuốc men mà 2 tỷ đồng lúc đó thì quý vị biết lô đất thì khoảng 200 triệu ha à, một lô đất một nền nhà là 200 triệu mà lúc đó thì Quảng Dung đã tài trợ 2 tỷ à, cho bệnh viện thì đây là công đức rất là lớn à, <laughs> à à, nhưng mà quảng dung cũng thưa sư cô là làm rồi thì thì quên tay trái làm thì tay phải quên rồi à, hôm qua sư cô rất là cảm ơn cái cái câu chuyện của ông à, người cúng dường cái cái cái máy em ray đó cho nên sư cô xin quảng dung là sáng nay nếu sư cô ứng dụng được cái bài pháp này để phát khởi cái cái lòng mà gọi là buông xả bố thí cho đạo tràng thì cho phép sư cô xin được kể câu chuyện của quảng dung à, thì quảng dung mới đầu không đồng ý nhưng mà sư cô nói là à, thôi bây giờ thì đó là cái pháp lành đi à, chư tổ mình nói là mình ẩn ác dương thiện mà thì cho phép sư cô được được kể đạo tràng để làm phong phú thêm cái nội dung bài giảng mà cũng để phát khởi cái tâm thiện lành của đại chúng thì đó là cái việc tốt cho nên là sau này <laughs> quảng dung mới mới chịu đồng ý à, à sư cô xin à, xin cảm ơn rất là nhiều ha đấy à à, mình trở lại cái việc bố thí à, và đức phật dạy mình là trong cái pháp bố thí như vậy là có đối tượng thí à, vật thí và người nhận nó, nó đầy đủ ba cái pháp đấy à, nhưng mà để công đức bố thí của mình được trọn vẹn được nhiều lên thì mình phải có một cái tâm niệm như sau thứ nhất người bố thí phải là không chấp vào cái công đức bố thí đó nghĩa là không thấy cái vật mình bố thí cho người và cũng không thấy rằng cái người đang thọ ơn của mình bố thí thứ hai nữa là bố thí với cái tấm cung kính và cái người nhận đó là được tôn trọng tối đa thì công đức bố thí của mình mới là là vô lượng à, thưa đại chúng có một ông họa sĩ tên là Khanna à, ông là một người họa sĩ nhưng mà ở quê nhà thì không làm ăn gì được à, cho nên ông bàn với vợ là ông đi qua cái nước láng giềng à, để à, ông làm thì đi qua một cái nước láng giềng đó làm trong vòng 30 năm à, thì thu lại được là 30 đồng tiền vàng à, xin lỗi 12 năm thu được 30 đồng tiền vàng à, thì lúc đó nghĩ là 30 đồng tiền vàng này thì đủ cho vợ chồng mình sống một cuộc đời sống à, rất là yên ổn rồi à, thì ông mới quay về lại quê hương của mình à. thì trên đường đi đó à, ông nghe một cái tiếng chuông à, chuông chùa nó vang lên à, và báo hiệu rằng sẽ có một cái cuộc đại hội gì đây của chư tăng à, thì ông mới lần là theo tiếng chuông đó ông đến cái ngôi chùa thì quả thật là chư tăng đang chuẩn bị sắm sửa một cái cuộc họp rất là lớn tập trung rất là nhiều chúng tăng thì họa sĩ Kana này mới đi tìm cái người truy sự mới thưa rằng là thưa đại đức hôm nay chúng tăng có một cái cuộc đại hội con muốn làm phước thì con muốn là cúng dường cho tất cả những vị tăng nhân ở đây một bữa cơm trưa thì như vậy con phải tốn bao nhiêu tiền à, thì cái vị tri sự nó mới mới mới nói rằng là khoảng là 30 đồng tiền vàng à thì lúc đó họa sĩ Kama đó mà, lê hết tài sản của mình là có 30 đồng tiền vàng mà đi làm trống 12 năm thành kính dâng lên cúng dường cho tăng đoàn và lòng ông vui vẻ ông trở về nhà à, về nhà là vợ vui mừng chồng đi làm 12 năm <laughs> thì cô mới tung tăng chạy ra à, mới hỏi là chàng ơi chàng à, đi làm 12 năm như vậy vất vả thì được bao nhiêu tiền thì à, ông ta mới nói là được 30 đồng tiền vàng trời ơi cô mừng dễ sợ luôn <laughs> thì cô bảo là 30 <laughs> đồng tiền vàng ở đâu đó chàng đưa cho thiếp xem thử nè <laughs> ông à, thì ông họa sĩ Kama này ông nói rằng á ta đi ngang qua một ngôi chùa ta đã gieo vào trong cái ruộng phước đó rồi 30 đồng tiền vàng à, để bố thí một bữa cơm cho tăng nhân à, ở trong cái chùa đó à, thì lúc đó cô vợ này đang là à, vui <laughs> thì nghe như vậy thì rất là tức giận à, và đánh mắng chửi cái anh anh chồng à, lôi đến à, cửa quan để kiện à, à, cô kiện rằng là à, anh chồng của tôi là một người không có lương tri không có lòng thương vợ thương con à, xa nhà 12 năm làm được 30 đồng tiền vàng và bây giờ anh lắc phung phí để anh bố thí cho hết người ta bây giờ là vợ con không có gì ăn cái thì cái ông quan ra ông mới mời ông họa sĩ lại ông hỏi vì sao anh phải làm như vậy à, thì anh họa sĩ này nói rằng cuộc đời của tôi sở dĩ ở trong kiếp này nghèo khổ làm lụng không đủ ăn như vậy là do tôi không biết bố thí và cúng dường nay tôi gặp một cái ruộng phước lớn như vậy mà tôi đang có sẵn một số tiền như vậy nếu tôi bỏ lỡ cái cơ hội gieo trồng phước báo này Thì không biết kiếp nào tôi mới có được cái cơ hội này Cho nên bây giờ tôi mới gieo vào trong cái ruộng phước đó à, Thì cái người quan đó Ông là người cư sĩ Ông cũng học Phật à, Cho nên là ông rất là tán thán Ông vỗ tay <laughs> Dù rằng là cái cô vợ đang ngồi bên <laughs> Chửi bới tùm lum <laughs> chửi với mắng nhiếc tùm lum nhưng mà ông quan nó vỗ tay và ông chồng cũng vỗ tay <laughs> hai người vỗ tay <laughs> tùy hỷ công đức cũng dường á à, thì vỗ tay xong thì ông quan này nó rất là rất là vui à, bây giờ anh đã gieo chồng vào cái ruộng phước đó thì nhất định là anh sẽ được phước à, bây giờ tôi khoan hỷ công việc làm phước của anh cho nên là ông cởi cái vòng ngọc to đùng ở trong cái đeo ấy cổ đó, tặng cho cái anh đó cái vòng ngọc là giá trị gấp gấp trăm ngàn lần cái, cái 30 đồng tiền vàng kia <laughs> tặng cho cái anh họa sĩ đó à, rồi không những vậy mà tặng luôn cái con ngựa của ông đang cởi cho họa sĩ nó chở vợ chở con đi chơi <laughs> à, thế thì lúc đó là cô vợ đó là, là sao là sao chuyển thái độ liền à rất là vui mừng và vỗ tay <laughs> vỗ tay à, vỗ tay hoan hỷ cái à, <laughs> hoan hỷ cái việc làm phước thiện của anh anh chồng và anh chồng anh nói với cô vợ rằng là đây là chỉ là phước báo hiện tại thôi nha đời sau anh còn kiếp báo phước báo anh còn lớn hơn nữa cô ta nói là nếu đời kiếp sau anh giàu thì em xin nguyện mãi mãi làm vợ yêu của anh <laughs> cái này là sư cô thêm vô sư <laughs> cô thêm vô ha à. <laughs> à. đó quý vị thấy à, vì sao mà anh họa sĩ này làm được 30 đồng tiền vàng trong suốt thời gian 12 năm cực khổ như vậy mà hoan hỷ gieo vào cái ruộng phước bởi vì anh biết cái này là cơ hội để kiếp sau anh có thể chuyển nghiệp đầu thai vào trong cái nhà giàu có à, và với cái tâm lòng thành kính như vậy anh mới cảm ứng được cái quả ông quan này tặng cho mình một số tiền và đây chỉ là cái quả báo hiện tiền mà thôi à, và câu chuyện bố thí tiếp, tiếp theo là câu chuyện bố thí của vua A Dục. Bố thí với cái lòng thành tâm như vậy, hưởng một quả báo rất là lớn. Vua A Dục được ví là vị vua chuyển luân thánh vương. Một hôm, Đức Phật và ngài A Nan dạo chơi trong thành Vương Xá thì có hai đứa bé à, hai đứa bé đang đùa giỡn và đang uh, chơi cái trò chơi là là là là nhồi né cái cục đất sét đó mà thì khi thấy đức phật đi ngang qua thì trong hai đứa nó có một đứa bé là nó mới lấy cái cục đất sét này nó chọc thành một cái bánh à, chọc một thành cái bánh và quỳ xuống cúng dường cho đức phật và nó phát nguyện rằng á, con cúng dường cái bánh này cho đức thế tôn nguyện rằng sau này con sẽ trở thành một vị vua cai trị bốn châu thiên hạ à, <laughs> đứa bé nha ừ. và nó sẽ đọc và luôn tiện nó sẽ đọc một cái bài kệ là tán tháng phật à, thì đức phật à, hoan hỷ thọ ký à, nhận cái bánh này à, và hoan hỷ à, thì lúc đó đức ngài a nan mới mới bảo rằng là sao đức phật nhận cái bánh đắc xét của một em bé mà đức phật hoan hỷ như vậy à, thì đức phật nói rằng là là nhờ cái tâm thành kính cúng dường của em bé này sau khi tá diệt độ à. đứa bé này sẽ thành một vị vua cai quản cả bốn châu thiên hạ và là người sẽ phân chia xá lợi xây thành 84 ngàn cái tháp để mà nhân gian ở cõi ta bà nên được chiêm bái lễ lại thì đó chính là vua vua a dục vương à quý vị thấy người ta cúng dường cái bánh đất xét thôi nhưng mà công đức vô lượng à, trở thành một vị vua như vậy và không những vị vua mà còn vị vua biết học phật biết hộ trí phật pháp mới là quan trọng nha à, thì do nhờ cái gì giờ vào cái tấm hành kính bố thí đó rồi câu chuyện bố thí nữa à, gần hết giờ rồi nhưng mà câu chuyện này hay để sư cô kể luôn á câu chuyện bố thí của ngài à, ca diếp ừ, ngài ca diếp còn gọi là ẩm quang ẩm quang tức là thân thể của ngài luôn tỏa ra cái ánh sáng rất là là mát mẻ à, thì do đâu à, ngày trước là ngài ca diếp là một vị thợ đổ đồng à, thì một hôm có một cái thiếu nữ nghèo sơ nghèo sát cầm một cái thỏi vàng đến để nhờ ngài ca diếp tạc thành một cái cái tượng phật đổ ra một cái tượng phật bằng vàng thì ngài ca diếp mới mới bảo rằng là à, tôi nhìn thấy cô cũng nghèo nàn cực khổ sao cô không bán cái thỏi vàng này ra để mà mà chi tiêu để có một cuộc sống an an nhàn hơn thì cô mới nói rằng á à, tôi vốn là người nghèo vừa nãy tôi ở ở bên chùa tôi đã hướng về Đức Phật và phát nguyện rằng là nếu con đủ phước lành nhân duyên con sẽ tạc một pho tượng bằng bằng vàng để cho mọi người chiêm bái à, và trên đường về thì tôi nhặt được một cái thỏi vàng à, cho nên là cái thỏi vàng này bây giờ là tôi không có có có dám tiêu xài và cũng không muốn tiêu xài tôi đem à, đúc thành một cái tượng Phật để cho người đời chiếm chiêm ngưỡng thứ nhất là tôi có thể là trọn thành cái cái tâm nguyện của mình thứ hai là, là để lưu phước lại cho nhân gian thì lúc đó ngài ca diếp nghe cái một người thiếu nữ mà nghèo sơ sát này phát cái nguyện như vậy cho nên ngài cũng tùy hỷ phát nguyện theo và ngài nói rằng à, thôi được tôi sẽ đúc cho cô một một cái tượng phật bằng vàng nhưng mà tôi xin cúng dường cái tiền tiền công đó tôi không nhận tiền công à, cho nên sau khi ngài ca diếp chuyển thân thì sẽ trở thành một con người có trí tuệ tu tập chứng thánh quả và thân của ngài á ừ, là được cái phước báo là màu có ánh sáng tỏa ra ánh sáng màu vàng như là một cái cái cái pho tượng bằng vàng như vậy à, thì đó là nhờ công đức tùy hỷ và cái người con gái cô gái kia sau này chuyển thân cũng là người tu tập cũng là đệ tử của đức phật thích ca cũng là thân tướng ánh sáng màu vàng công đức rất là là vô lượng nè đấy à, thì hôm nay chúng ta chỉ nói được một cái pháp đầu tiên đó là pháp bố thí mà thôi <laughs> thì sau là còn có à, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ đó à, lần sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm à, Ngày hôm nay chúng ta xin kết bài pháp thoại này ở đây. À, à, cái điều quan trọng sư cô à, muốn nói đại chúng là bố thí là một pháp để trọn vẹn công hạnh Bồ Tát. À, nếu mình có một tí tịnh tài à, thì cái tịnh tài đó đem bố thí là tốt rồi nhưng mà phải có một cái tấm thành kính và nếu mình muốn bố thí cho người nào cúng dường cũng được hay là cho những người nghèo khổ hơn mình thì phải có cái tấm trang trọng và cái vật mình bố thí đó phải là cái vật gọi là thanh tịnh à, thì công đức mình mới mới mới tròn đầy à, và quý vị luôn nhớ ha à, luôn nhớ có tài sản mà không biết bố thí à, không biết tạo phước không có phước thì tài sản của mình sẽ giữ không được à, quý vị thấy đó quý vị bây giờ quý vị thấy à, cái này nói nhỏ nhỏ thôi ha <laughs> quý vị thấy đó những người giàu lắm luôn á bây giờ vì sao người ta phải mệt mỏi như vậy à. bây giờ người ta đang ở à, trong cái vòng lao lý đó cho dù tài sản của ta nhiều nhưng người ta có được hạnh phúc như mình không à. họ đang suy nghĩ mở mắt ra là đầu óc họ phải là đối phó <laughs> cho nên giàu mà không biết bố thí người càng tham mà càng tham là càng mệt à, mà khi vòng xoáy đó à, giống như một cái lỗ xoáy khi nước trời mưa đó quý vị về cái việc quán tưởng quán tưởng như vậy để gì để cảnh giác mình nhắc nhở cái tâm của mình à, đấy thì hôm nay sư cô xin chia sẻ đến đây à, chúng đại chúng tinh tấn một ngày niệm phật an lành a di đà phật